sau đó nhấn vào Let YouTube comment ha Ok thì ở video này chúng ta có 52 comment hợp lệ nha Mình sẽ nhấn vào Start bắt đầu quay này Rồi thì chúc mừng bạn nhân MT3 nha Bạn sẽ nhận được 2.000 từ mình ha Ok thì bạn sẽ tiến hành liên hệ mình qua quay hóa xe để mình có thể trao giải cho bạn ha và trong video ngày hôm nay, à, Hóa Xe sẽ chia sẻ, giới thiệu cũng review cho anh em một sàn có tên là XUST anh em nha. Anh em có thể đọc này là đăng ký tài khoản UST, liên hệ chăm sóc khách hàng để nhận ngay một đô hoàn toàn miễn phí luôn nha. Cũng như là anh em tải xuống app này,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 Kiếm nữa thì em sẽ tiến hành tạo mật khẩu đăng nhập rồi à, xác nhận lại mật khẩu đăng nhập một lần nữa. Sau đó một à, mã giới thiệu thì em giữ nguyên cho mình nha. Rồi kiếm nữa thì em nhớ tích chọn vào tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản này và cuối cùng nhấn vào nút đăng ký này để tiến hành đăng ký một tài khoản và những ngày một đô hoàn toàn miễn phí 100% nha. Ok, sau đăng ký tài khoản thành công rồi, em nhấn vào đã có tài khoản mời đăng nhập này. Ok, bước này thì em sẽ tiến hành nhập số điện thoại hoặc email anh em vừa đăng ký ha. Sau đó nhập mật mã này và nhấn vào đăng nhập để tiến hành đăng nhập ha. Sau đăng nhập xong rồi thì đây chính là giao diện trang chủ của sàn giao dịch XUST này nha. Ok thì ờ, ở đây sẽ có rất nhiều các banner anh em ạ. Anh em thấy đọc này, XUST dành tặng bạn những phần thưởng lớn này. Lần đầu nạp tiền nạp 1 à, triệu Việt Nam đồng. Anh em sẽ được tặng ngay Bitcoin trị giá lên tới 80.000 đồng anh em nha. Rồi sau đó này, em để quan sát thấy này, tải app mời liên hệ chăm sóc khách hàng để nhận thưởng, xem thông báo để biết chi tiết. Thì ở đây ấy, là khi em đăng ký tài khoản thành công, anh em sẽ tiến hành liên hệ với à, bộ phận chăm sóc khách hàng để có thể nhận ngay một đô cũng như là chúng ta phải nhận thêm 1,8 đô nữa nha anh em nhấn mục à, của tôi này sau đó chọn mục à, cài đặt tài khoản ha Ok mục à, xác minh tên thật đấy anh em sẽ nhấn vào chưa xác minh này sau đó anh em sẽ tiến hành nhập họ tên thật cũng như là số chứng minh thư và tải mặt trước mặt sau của chứng minh thư lên để chúng ta xác minh và sau đó khi hiện lên đã xác minh như thế này thì em sẽ được cộng thêm 1,8 đô nữa nha Ok rồi ngoài ra tiếp này là sự kiện cùng nhận thưởng 5.000 UST đã kết thúc tiền thưởng sẽ lần lượt gửi đến bạn xin chú ý tra xem ok thì sự kiện này đã kết thúc rồi rồi ngoài ra trò chơi đoán số hoàn toàn mới này cách chơi tài sản kỹ thuật số độc đáo này ok giao diện thao tác thuận tiện trải nghiệm mượt mà đảm bảo an toàn và ổn định anh em nha tiếp theo này cách chơi đa dạng lựa chọn các dự án chất lượng cao trên toàn cầu này rồi ngoài ra ở đây sẽ có rất nhiều các thông báo anh em có thể truy cập vào sàn để tìm thêm nhé Ok ngoài ra bên dưới sẽ có lịch sử tăng giảm mà trong vòng một ngày vào các cặp đồng coin này Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em cách chúng ta nạp rút tiền trên sàn à, XUST này nha Ok anh em sẽ lại truy cập vào mục của tôi cho mình này Và trước khi nạp tiền ấy, thì em sẽ tiến hành à, thêm mật khẩu rút tiền, mật khẩu quỹ tiền cho mình nha Anh em sẽ nhấn chọn vào mật khẩu quỹ tiền này Ok ở đây thì em sẽ tiến hành nhập mật khẩu quỹ tiền Sau đó xác nhận lại mật khẩu quỹ tiền và nhấn vào lưu để tiến hành tạo mật khẩu quỹ tiền ha Rồi sau khi thêm mật khẩu quỹ tiền xong rồi em truy cập vào mục à, tài sản của tôi này sau đó chọn là nạp tiền cho mình ha Ok thì em quan sát này ở đây chúng ta sẽ có hai hình thức nạp tiền là nạp tiền trực tiếp qua thẻ ngân hàng cũng như nạp tiền qua ví tiền điện tử ở UST anh em nhá Rồi đây đầu tiên thì mình sẽ nạp tiền qua thẻ ngân hàng này thì anh em lưu ý nhá là min nạp trên sàn này sẽ là 5 u nha. cũng như là số tiền nạp tối đa là 50.000 u rồi đây mình nạp 10 u chẳng hạn này sau đó thì anh em sẽ tiến hành chọn phương thức thanh toán này thì đây sẽ có thẻ ngân hàng cũng như là UST rồi đây mình chọn thẻ ngân hàng ha bước kế tiếp thì em sẽ nhấn vào mua u này Ok ở đây thì anh em sẽ tiến hành chọn nạp tiền chính thức nha hoặc là nạp qua UST rồi đây thì mình sẽ chọn nạp tiền chính thức này thì em qua sát này là chúng ta sẽ tiến hành truy cập vào tài khoản ngân hàng của anh em sau đó chuyển tiền đến số tài khoản này cũng như là của chủ tài khoản này và của ngân hàng BIDV ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam nha đó anh em thể nhấn vào sao chép này để hành sao chép số tài khoản này và sau đó thì ở mục nội dung chuyển tiền anh em cũng nhấn vào sao chép ha sau đó dán vào phần nội dung chuyển tiền nội dung chuyển khoản anh em lưu ý nhé là chuyển tiền chính xác đến nội dung này để sàn có thể duyệt tiền nhanh nhất cho anh em ha. Rồi, chi nhánh ngân hàng là chi nhánh Tây Ninh này. Ok, bước kế tiếp ở thông tin nạp tiền ấy thì em sẽ tiến hành nhập số tài khoản thanh toán mà anh em vừa chuyển tiền đến số tài khoản ở bên trên này nha. Sau đó nhập uh, tên chủ tài khoản của anh em này. Đó, nhập tên của anh em đấy. Rồi kiếm nữa nhập nội dung chuyển tiền và cuối cùng nhấn vào OK để xác nhận rằng mình đã chuyển tiền rồi nha. Ok thì đó là cách nạp tiền trực tiếp qua thẻ ngân hàng. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em cách chúng ta nạp tiền qua ví ờ, tiền điện tử này. Anh em nhớ chọn vào UST nha. Thì em quan sát này, ở đây sẽ có hai mạng là TLC20 cũng như là ERC20. Thì mình khuyên anh em là nên chọn mạng đây là mạng TLC20 nha, để có phí ờ, ga là phí thấp nhất anh em ha. Ok, ngoài ra anh em quan sát này, ở đây sẽ có địa chỉ ví UST của anh em trên sàn này cũng như là mã QR anh em tiến hành truy cập vào các sàn hoặc ví điện tử như Binance, Trainnet, MetaMask rồi Onet vân vân và mười mười ha kế tiếp chuyển tiền địa chỉ ví này cũng như là có thể quét mã QR này để tiến hành à, nạp tiền ha Ok sau đó thì em vẫn à, nhập địa chỉ thanh toán này sau đó nhập mã đơn bên thứ ba cũng như là nhập nội dung nạp tiền và nhấn vào OK để xác nhận là mình đã chuyển tiền rồi ha Ok thì đó là hai cách nạp tiền trên sàn giao dịch XUSD này rồi tiếp nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em à, mục phái sinh ở trên sàn này ha anh em sẽ nhấn chọn vào phái sinh này thì em quan sát này ở đây sẽ có thuê máy khai thác điện toán đám mây và máy khai thác đã liên kết ha cũng như là máy khai thác đã kết thúc này điện toàn nằm mây đã kết thúc ha đó và anh em kéo xuống này ở đây sẽ có rất nhiều các máy luôn trải nghiệm mà f S19 Pro giới hạn chỉ một lần mua thôi anh em nha Tức là đối với máy này anh em chỉ mua được một lần thôi Sau đó này ở dưới kế tiếp nữa là máy khai thác T2T à, này Thì em quan sát này là phí máy khai thác ở đây là 39,65U trên một máy cũng như là phí điện là 25,84U trên một uh, chuỗi anh em ha sản lượng ước tính hàng ngày này là 0,00025111 BTC Bitcoin em nhá cũng như là tỷ suất lợi nhuận này tức là lợi nhuận anh em sẽ nhận được ấy sẽ là từ 6 cho đến 12 phần trăm anh em nhá rồi năng lực tính toán này cũng như mức tiêu thụ năng lượng thời gian lên giá này kỳ hạn thuê này kỳ hạn thuê ở đây là 10 ngày em ha anh em muốn mua bao nhiêu thì em sẽ à, đây nhấn vào đây này cộng trừ này và sau đó nhấn vào mua ngay để thành mua ha tương tự thế là bài Avalon A1246 này rồi tiếp theo là mục à, điện toán làm mây thì sao đó thì đây có sức mạnh điện toán đám mây này, phía năng lực tính toán là 76,73 USDT. Rồi kế nữa là sức mạnh điện toán đám mây này. Đó anh em phải quan sát thấy nha. Rồi kế nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em mục uh, à, giao dịch này. Thì ở đây chúng ta sẽ có giao dịch tiền tệ cũng như hợp đồng vĩnh viễn và hợp đồng quyền chọn ha. Rồi kế nữa là mục giá thị trường này. Thì đây sẽ có loại tiền tệ giá mới nhất cũng như là tăng giảm trong vòng 1 à, ngày 24 giờ vừa qua ha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 khi người đăng ký qua link của anh em này cũng như là quét mã QR của anh em thì em sẽ nhận được hoa hồng nha và đối với sàn này thì chúng ta sẽ có hai tầng rep nha cấp dưới bậc 1 này và cấp dưới bậc 2 này đó ngoài ra ở bên dưới sẽ có chi tiết các quy tắc cũng như là phần trăm hoa hồng anh em có thể à, đọc tìm hiểu thêm nha Ok kế nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em cách chúng ta rút tiền trên nền tảng XUST này nha em vẫn truy cập vào mục của tôi này thì ở à, trước khi rút tiền ấy anh em sẽ tiến hành thêm thẻ ngân hàng hoặc địa chỉ ví tiền thử cho mình nha anh em sẽ nhấn vào mục uh, cài đặt tài khoản này sau đó thì em sẽ nhấn vào mục ờ, số thẻ ngân hàng ở đây sẽ có thêm liên kết anh em sẽ nhấn chọn vào thêm liên kết cho mình nha Ok thì đây em sẽ thành nhập tên ngân hàng này cũng như chi nhánh rồi số tài khoản ngân hàng xác nhận lại số tài khoản ngân hàng một lần nữa kế nữa nhập mật khẩu quỹ tiền và cuối cùng nhấn vào lưu để tiến hành thêm thẻ ngân hàng nha rồi sau đó em có thể thêm ờ, địa chỉ ví điện tử VAT của anh em này anh em nhấn vào thêm liên kết cho mình nha đó ở đây mình đã thêm rồi nên sẽ lên nút là sửa đổi ha Ok anh em sẽ nhập địa chỉ nhận tiền của anh em ở đây này sau đó chọn kênh nha thì ở đây sẽ có hai kênh là TLC20 cũng như là RC20 e rồi thì mình vẫn khuyên anh em là chọn TLC20 nha để có phí ga là thấp nhất ha Ok sau đó thì em sẽ nhập mật khẩu quỹ tiền và cuối cùng nhấn vào lưu để hành thêm địa chỉ ví tiền từ UET của anh em nha Ok sau khi thêm thẻ ngân hàng thành công rồi cũng như là thêm địa chỉ ví tiền từ UET của anh em rồi em sẽ nhấn vào mục tài sản của tôi này sau đó chọn rút tiền nha thì ở đây cũng tương tự như nạp tiền thì min rút là 5 u nha và số tiền rút tối đa là 50.000 u này rồi thì em sẽ tiến hành nhập số lượng vào đây